đồ trường nha à Minh đây là con nào con nào mới được đâu lúc tủ má đi ngồi rớt đồ gọn gàng bây giờ lại kéo kỳ rồi Rồi, dạ, dạ, về không việc sáng nào cũng có thể tiếp với mai quỷ đâm mẹ thế mẹ mọc thì phúc lâm ra <laughs> hay vậy ý như là này ừ. giống tự đi xe tay ga là gì nữa à ừ. này tính là chạy khó hơn xe tay ga chứ ờ, chạy mà không biết chạy là để đâm đầu nó vậy này lúc mình vần vặn ga là nó giật luôn đúng rồi giật một cái nó, nó làm một cái là nhìn chạy vậy mà chạy được mà cái xe kia không chạy được phải không đó hay thế thấy thương không nghe ừ, xong ghê ghê ghê Đây chơi thau luôn rồi liếc liếc mà nó cũng vậy về theo xin ăn cơm này ăn cơm chăm chăm chỉ vậy nhá em á em phải nhận này cái này cái nào này em bán gà gà gà mà gà cái gà gì gà bình định á bán bao nhiêu ký dạ bình định bảy lăm châu gà mắc lắm ngoài này có sáu lăm ngoài này nó rẻ không em mắc ngoài gần chợ cười quá về làm dài hai mẹ con đi coi phim đóng chậm coi phim mẹ chạy con mẹ chạy trước con chạy sau ừ, qua nước chữ một tư tư tư bụng nào dạ cái đứa làm sao tao cảm nhá đứa làm sao tao cảm mày cảm con nghi ờ, cảm đi qua coi chứ để tiễn uống ngày nào đêm nào ăn này thôi cũng vậy Ừ, thì đó chị không hồi sáng là tính mua rau đây rồi nhưng mình thấy cái đồ đây trắng nên là cũng mua đồ đây đỏ ăn nó ngon hơn đồ đây trắng ăn nó bị đắng đắng không ăn được cái cái cái lá nó trắng à lá nó trắng nó cứng lắm nó bị ờ. khô nó cứ ráp ráp giống như là ăn uống cực kỳ ra má cũng có ăn rau đay trắng rồi sao nó không có đáng rau đay trắng ăn dở không bây giờ là không mua em không bao giờ ăn rau đay trắng

đấy để đâu ở ờ, con gà đấy nó ở nhà nào ta mua đi mua bảy gà rừng á nghĩa địa đây em biết không nghĩa địa nhiều ờ, địa... À, bên này nhiều người bậy lắm nghĩa địa đây nào là thấy là bậy nhiều nhưng mà nó khôn lắm nhiều nhưng khó dính lắm như vậy người ta bậy nó nhiều sợ chồng cho nó quen à nó nó nó cũng vậy đó bảy gà rừng á nó cái lù nó đi mà ngủ nhất rồi mình đi ba ba có lù nó đi kiểu như đi đường xuống cái lùn nó dẫn dẫn đi đi đi hàng ngày ngày cái lùn là cũ nhất cái sao biết không tại vì ngày xưa em rẫy bên cái rẫy này nè là em có nuôi gà em có theo cái gà như nó về nó cứ đi theo mà rất xa xa như vậy nè nhưng nó không đi gần đâu nhưng mà thấy nó về là khoảng sáu bảy con đi theo nó về nát á Trời đang thô má Ra đang chơi mà mày kiểu Thả buổi tối nhá Buổi tối em không ghép nha Ăn buổi trưa mà ghép tối mấy giờ cũng hết á Mình rất ngủ em hai một mình em bên này đông bên này đông hai mẹ con là trời ơi tất là gần chết luôn bạn theo ấy nhanh dầu được bạn theo ấy nhanh dầu được rồi <laughs> còn quay cái bỏ đồ bỏ đầu đó nhớ nhưng không nhớ bỏ đồ đi bỏ nữa đúng, đúng, đúng biết không tại vì như, như là vừa bán còn vừa ship nữa à. ai đặt là cũng ship luôn. tại đi ship nữa em qua ship không là mười mấy chục phần hôm nay cũng ship ờ, cũng ờ, nhiều á đúng rồi thường thường mà bán ship người ta sẽ mua nhiều á tại vì buổi sáng người ta cũng lười đi có người lười đi không lại có nhiều người nó bắt con nhỏ nó chạy xe dạ, được sáng nay ờ, ngày ông bán cũng mấy tí con có không gấp cái tráng không kêu ông chồng cũng đừng làm nữa chạy ba gác em có tình chuyện gì kêu cũng làm hết mà chết đói <laughs> ông có giờ là ông ngưng cái ba gác là nhà chết đói ở vậy ờ, cha thì làm của rồi con thì ở nhà ăn cũng cương thôi mà cũng ráng ăn mua cho cha một ngọt ăn miếng nhắm đi như thường đi làm về vậy chắc hôm nào cũng có cơm ăn cho ông quạo ghê lắm nhỉ nói chung là em đây cũng mười năm nay là chưa bao giờ nè nói chung là trẻ bữa cơm cũng hai lần là ổng về là ông chửi là thịt đéo mang ra thịt mẹ nó đi làm về mệt đéo cơm cũng không hồn <laughs> không biết có không biết cái chửi không như vậy đó là từ đó nó kinh nghiệm bây giờ là có đi làm ở đâu bất kể gì là mình phải nấu đồ cơm đồ ăn để ở nhà mình vậy đâu mình đi làm về mà bụng đói mà không có gì ăn là muốn quạo liền mình mình bị đúng hai lần bị đúng hai lần như vậy một lần làm công ty làm công ty kiểu dạng như là tăng ca nhiều quá một tháng tăng ca từ 6 giờ sáng là để đi rồi từ 9 giờ tối mới về mà nguyên một tháng là đi hầu như là gần hết thế là bắt đầu là hôm hôm đó chắc tê teo rồi nghi lắm là về nhà là gọi điện cái ở đâu ta đi làm thế nào đâu ờ, làm như gì mà tháng 30 ngày ta ca 30 ngày mày đi với thằng nào à, <laughs> cơm nước nhà chồng con không lo mà, mà giờ này tôi chịu đây là công ty á cự trong cái qua làm xong khóa xe luôn không đi làm cho ở nhà luôn không đi làm luôn cái kêu nghỉ ngang luôn mà đợt bắt nghỉ ngang luôn mà không đi làm bắt nghỉ ngang luôn nghỉ nghỉ sướng quá có ai mà làm công ty ờ, có 15 ngày mà mười mấy triệu luôn tao được tao làm mười lăm á em làm tổ trưởng thật ra là mình cũng phải làm thêm giờ rồi tại vì mình giao hàng rồi mình còn nói chung là một ngày đủ các thứ để mình gom lại tổng kết một ngày á mình đâu có về trước đâu có ngày nào chín mười giờ về thì ăn của người ta một tháng cả 10 triệu phải có cái giá của nó chứ đâu có phải ấy đâu ghét bắt thì ngang khóa xem cái đợt đó là một tháng là em vừa tiền thưởng nè vừa tiền phần trăm nè vừa tiền lương nè tháng nó làm được làm được 15 triệu mà ngon lành ha nhưng mà đi ông có có tật là không có cơm nước được ở nhà không ăn cơm nước là là, là không đi làm nhà tiệm ăn không bao giờ nó tiền nhé đời ông không giờ bước lên chân ra tiệm ăn bao giờ có giờ hay nó ngon gì ở nhà vợ nấu không bao giờ nó tiền có khi mà mình mà không nấu cơm là nhìn một sẽ sáng được luôn đan nó tự bày ra được nó tự dọn được à được ờ, ừ. hơn. <laughs> nó đã làm tóc còn đan nữa Ý là đâu này làm những có nghề tóc đâu mà ai đâu có ai làm đâu dịch như vậy có ai đi mấy đâu mà đang hàng nhựa hay hàng bèo anh hàng nhựa hàng nhựa có bèo Tớ nó đi học 3 ngày nó mới đan được Đi học 3 ngày luôn Mới ừ. đan đâu à Nhà anh trong thôn bốn hay là trong bé ngoài đó Đúng là thôn ngoài này đó Nếu mà nhà thì ở Nghĩa Điện À Nghĩa Điện uh, bên thị trấn này hả? vợ, vợ, vợ mới ở trong thôn bốn Giao tên gì anh nhỉ? Tên Đông Tên Đông Tại vì xưa em bạn học không nhiều lắm Tên Lũ à, rồi các hàng này kia đó em chưa học trên lớp luôn Hàng con này là cũng bắt, cái này kia trong đó Ông con bạn nào cũng cái địa vậy gần nhà cũng tốt không ta tốt không vợ thì gì mà chồng gì luôn con bộ cái là chi nhớ của mình như là cũng năng hơn mình một chút ví dụ như vậy mình thì lăn lẹn của ổng thì chứ là ông mới chỉ biết đi làm thôi ổng không biết tiền bạc thế nào hết giờ nặng ra vậy giờ giờ, giờ ông ở với ai nuôi ông đó nhà kế bên mà anh trai em chết em chết em trai cũng đỡ rồi ừ. nói chung là lúc bơi bê cơm qua làm ăn có lúc đó bê qua chọn bể đầu <laughs> trời ơi nhưng mà giờ lại nhưng mà bây giờ không cho ăn luôn thiên tai là rồi bê cơm qua nó có cũng đâu cũng đánh được đâu Đấy, phải xích lại đúng xích này đi lại sao bây giờ sống xích răng đó là nhưng mà khó sống Hadi Berek.